Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thịnh Phát của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ review một lô đất nằm trên đường Tân Lợi, BKMX Đồng Phú. Lô đất này có chiều ngang là 97 m 2 và chiều sâu là 50 m. Nằm trên trục đường Tân Lợi, hướng từ đường số 4 vào thì lô đất này nằm bên phía tay trái của mặt tiền đường. Lô đất này có sẵn một căn nhà cấp 4 và được tách thửa ra thành 10 x 50 m thì chúng ta sẽ tách ra rất là nhiều nhiều lô ạ à. ở đây 97 mét vuông thì chúng ta có thể tách ra thành 9 lô nha cả nhà và lô đất này có sẵn 100 mét thổ cư mỗi lô là 100 mét thổ cư nha cả nhà và giá bán mỗi lô là 110 triệu trên một mét ngang như vậy thì cả nhà nào muốn muốn mua bao nhiêu thì chúng ta sẽ cắt ra bấy nhiêu nha ở đây thì à, bên à, tổng thành phát sẽ bao tách thừa và chúng ta có thể đầu tư 10m hoặc là 20m tùy theo nhu cầu của từng khách hàng. Trục đường Tân Hòa Tân Lợi là trục đường xuyên suốt khu công nghiệp BKMX Đồng Phú. Đại đa số các nhà đầu tư thì tập trung tìm kiếm cũng như là săn lùng đầu tư và đã dành đất trên trục đường này rất là nhiều. Tại vì trục đường này sau này sẽ được quy hoạch mở rộng là 32 m nha cả nhà. Và đây là một trong những lựa chọn phù hợp, đáng quan tâm và đầu tư nhất của những nhà đầu tư cá mập. Nhà đầu tư nào thiện chí thì có thể thương lượng giá trực tiếp với chính chủ hoặc là liên hệ trực tiếp với Tổng Thịnh Phát để mà Tổng Thịnh Phát làm việc với chính chủ để mà hạ giá, ép giá hay là giao dịch. Và mọi thông tin chi tiết về lô đất này thì có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894. Và hiện tại Tổng Thịnh Phát có rất là nhiều lô đất trên trục đường Tân Lợi, Tân Hòa này và đất ở khu công nghiệp Bigamex Đồng Phú cũng có rất là nhiều. Đặc biệt là ở trên tuyến đường số 3, số 4, hiện tại vị đất bên toàn thành phát cũng có khá là nhiều. Nếu khách hàng nào có nhu cầu đầu tư đất mẫu, đất lớn tại những tuyến đường số 3, số 4, số 1 thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894. Cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình để mình review thêm những video ở khu công nghiệp Vicomex Đồng Phú nói chung và những vị trí khác nói riêng. Rồi cả nhà xem thấy hay hãy nhấn bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh nha cả nhà. Xin chào và tạm biệt.